TypeScript và thêm một biến là hiển thị tên boolean và chúng ta sẽ xét bằng lệnh là bằng true nếu hiển thị tên biến hiển thị tên bằng bằng thì ta sẽ hiển thị cái thẻ P này nó sẽ cùng quay ra đây thẻ P đang hiển thị còn nếu như chúng ta chuyển giá trị này về 4 4 là biến uh, vô máy tôi dùng string string vẫn được đây bật này nhưng nếu mà chúng ta dùng uh, kiểu full string thế này thì nó sẽ như thế nào các bạn thử đoán xem tôi đoán là nó sẽ vẫn hiển thị đấy vì uh, nó là kiểu string thì auto là chú hết chỗ này là chú hết sao anh sẽ là chú hết ok ok Tiếp đến thì chúng ta sẽ học vào cấu trúc ng4. Thì à, trước khi à, quay sang giao diện thì chúng ta sẽ khai báo một biến tên là hoa quả. Biến này là một mảng các string, các tên hoa, hoa quả. Tên lại là tôi sẽ bật Việt Kỳ cho nó chuẩn chỉ Việt Nam. mảng cầu đến sẽ là quả dừa ừ, tiếp đến sẽ là quả đu đủ và cuối cùng sẽ là quả xoài câu dừa đủ xoài câu dừa đủ xoài Ok như vậy là chúng ta đã khai báo xong một mảng hoa quả và chúng ta sẽ quay lại HTML trước khi uh, đi tiếp thì tôi sẽ thêm một thẻ div class bằng container chúng ta sẽ cho tất cả những gì chúng ta học vào bên trong này nó cho cách lề cho nhìn cho đẹp cho rõ Ok, như vậy là chúng ta đã thêm thẻ div thành công. Đây các bạn thấy là cách lề vào bên trong rồi. Thì chúng ta sẽ ờ, dùng thẻ UL và thẻ LI. Hai thẻ này là hai thẻ chuyên để ờ, tạo các list, các danh sách. Ok, thì chúng ta sẽ dùng có giúp ng4 như sau. Chúng ta sẽ làm sao sao ng for bằng thì cấu trúc uh, bình thường trong các ngôn ngữ lập trình khác sẽ là for in y bằng không y bé hơn n y cộng cộng đúng không còn cấu trúc angular sẽ như sau left chúng ta sẽ đặt y up mảng của chúng ta đấy là mảng hoa quả y sẽ là phần tử trong hoa quả chứ không phải là biểu biến index tôi sẽ đặt lại là quả đi Đấy, quả trong hoa quả nhé thì chúng ta sẽ hiển thị ra tên của quả chính là chuỗi string trong một bảng à, chúng ta sẽ cùng kiểm tra Đấy, các bạn có thể thấy là nó đã list ra tất cả các phần tử trong mạng đây ta sẽ bật F12 lên và kiểm tra đây, đây bên ngoài là UL bên trong là thẻ LI và đây sẽ là tên của phần tử bán cầu đây ok ngoài hai uh, directive quan trọng là ngif và ngfor này thì angular còn hỗ trợ rất nhiều các chỉ thị directive khác như ng switch attribute directive component directive và custom directive vì uh, tutorial này là tutorial cơ bản dành cho người mới bắt đầu nên tôi chỉ nói qua về hai uh, à, directive quan trọng nhất trong Angular phổ biến nhất đấy là ngif và ngfor những directive khác sâu hơn các bạn có thể học ở trên trang chủ vậy là bài học của tôi đến đây là Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khoa học.